sư thích ca mâu ni phật đường la quán thế thiên thọ dường ở xứ. luôn sinh diệt biến đổi giả dối không có chủ tâm là nguồn việc 早安。 xa luôn giữ đạo trong sạch thực hành hạnh thanh tịnh từ bi với tất cả điều giác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 thầy sẽ ở trong mỗi niệm diện được vô lượng tội ờ, thắng tiến đến bồ đề ờ, mau thành tiểu chính giác dẫn hẳn đường sinh tử ờ, thường an chú tình chỉ tâm định lễ đề ờ, nhân ờ, đầu ờ, đà tôn giả đại chi à, tâm à, định à, lễ ơi để nhân chi tuệ tôn giả xá lời chi tâm định lễ ơi để nhân thần thông tôn giả mùng kiều chi à, tâm à, định à, lễ ơi để tâm định lễ ơi để nhân chỉ dưới tôn giả hữu ba ly chỉ tâm định lễ địa nhân dài không tôn già tu bồ đề chi tâm định lễ ơi để nhân À, thuyết à, pháp tôn à, giả phú lâu chi tâm định lễ ơi để nhân luận nghị tôn giá ca chiên diên chi tâm ba định lễ ơi để nhân thiên chỉ à, tâm ba định đề à, ơi cổ à, xưa pháp xong rồi tránh quanh quẩn trong vòng sám hối bao nhiêu lầm lỗi triền biến, xin lấy cam lộ đệ tử xin nguyện trở lại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 John.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 Chúng con xin thành kính tri ân ân đức Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng đã tổ chức khóa tu cho chúng con, để lòng tin của chúng con thêm vững chắc nơi giáo pháp của Như Lai. Xin tùy hỷ và tàn than quý Phật tử đã hướng tâm theo dõi chương trình thông qua mạng trực tuyến. Kính thưa quý vị, vào lúc 19 giờ 30 tối nay sẽ diễn ra chương trình văn nghệ Đức Phật với sự xuất gia của tướng cướp. Chương trình được phát trên các kênh YouTube Chùa Ba Vàng, YouTube Phạm Thị Yến, Tâm Chiếu Hoàn Quán, Fanpage Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh,